我那个什么那个德克西木乌拉那个的，个那个西木努那个古西，我那么那那古西嘛那个尼那个西，嘛那那个西嘛那尼尼那个的，乌卡那个西木那个西，乌拉那阿蒂卡西那。 thánh thơ hôm nay nhắn gửi loài người hãy lo tu học để vào thưởng ngôn 我了个去，我了个西，我了个，我了个，一了个古西么？啊那古西，我了个，那个叫么努古西，啊那古西，我个了个去，我了你的，古啥那个去那的。Bài thánh thơ hôm nay Bài thứ 24 Có tựa đề Hoàng Dương Đạo Pháp Đạo Pháp Thiên Đình Nãy mai ban bố cho toàn nhân loại học hỏi mỗi ngày đó là đạo trời có một không hai để toàn nhân loại chỉ có một đường hoàng dương đạo pháp hoàng dương đạo pháp là dạy con người biết tu chân chánh để học làm người làm người không dễ cũng chẳng khó nhọc chỉ cần thành tâm kính lễ trời phật thì sẽ được dẫn tới ngày tốt đẹp đạo của trời ban dễ dàng dễ học chỉ cần tâm tận với lòng hiểu đạo thì được dẫn dạy từng chút từng ly thánh thầm dẫn dắt nay mai sắp tới đạo trời bán ra cho người có phước biết đến đạo trời sẽ hưởng hồng ân qua các nạn dịch bão táp phong ba chiến tranh hồng thủy nếu đi qua được là người đại phước bởi sắp tới đây thế trận phơi bày ở trên toàn cầu cũng như khắp cõi các giới vô hình cải thiện và ác sẽ được hiển ra cải ác tận diệt cải thiện hiển bày lệnh đã ban ra từ đức ngọc hoàng những ai làm ác hãy biết quay đầu chỉ cần ngày đêm tu niệm di đà là được cứu vớt ai ơi thực tỉnh để được trời mang cứu rỗi linh hồn và hội long hoa xảy ra rất gần thánh thơ của ta tạm dừng ở đây